Cô ơi, cô có thể chia sẻ lý do vì sao cô sáng tác những bài tân cổ được không ạ? Cũng như là tôi viết được cái bài Du Lan tìm mẹ Sao tôi không để cái gì mà tôi để là Du Lan tìm mẹ Là nó có cái ý như thế này Tôi nghe người ta, khi tôi đi chùa, tôi nghe các thầy, các cô đồ nói đó là cái năm cái cái cái cái, cái tháng 7 đó là luôn luôn có mấy ngày là ở trên trời hay dưới ờ, địa ngục âm phủ gì ta cũng thả dù tội nhân hay là phước đức gì đó ta cũng thả lên trần thế để người nào có về được ở nhà thì về về thăm con cái một cái nọ thì mà mẹ tôi thì hiền lắm tôi biết chắc là mẹ tôi không xuống địa ngục đâu bà hiền dữ lắm mà bà lại niệm phật nữa trong mấy năm mà bà sắp sửa bà mất đó bà niệm phật bà ăn chay mà ăn mà không có cần là phải đòi hỏi con cái cho ăn cái gì hết bà ăn rất là dễ mẹ tôi là người hiền nhất mà dễ thương nhất ở trên thế gian này tôi dám bảo đảm như vậy thành ra tôi thương mẹ tôi lắm tôi đeo mẹ tôi đó quý vị có biết không mẹ tôi dắt đi ví dụ mẹ tôi còn nhỏ mẹ tôi dắt đi tới nhà đó đi đám dỗ đám cưới gì của ta mẹ tôi không có bỏ tôi nhà được phải dắt tôi đi theo mà mẹ tôi đi toilet tôi cũng phải đi theo đứng kế bên cho tôi tôi không chịu rời ra vì lẽ đó cho nên bà mới đem tôi theo thì cứ ba giờ rưỡi khuya là tôi khóc tôi khóc tôi đòi cái trái đào cái gì trả cái đào cho tao trả cái đào cho tao mà tôi khóc cho tới sáng thành thử là thả đuổi mẹ tôi đi đó là gì cái tội mà tôi đeo đó đeo mẹ tôi nên lớn này cũng vậy dù tôi đã tóc tôi đã hai ba thứ tóc rồi nhưng mà tôi vẫn đeo mẹ tôi tôi đi hát xa mà tôi về tôi đứng ở dưới nhà tôi thì ở lầu một kêu má ơi mẹ má tôi ra má tôi nói má nè con là tôi khỏe tôi không thấy mệt gì hết mẹ tôi kêu má ơi mà ai nó lú ra nó bà ngoại đi lên ờ, bảy ba rồi là tôi không muốn lên lầu tôi không muốn lên nhà tôi tôi thấy mệt vậy đó ra quý vị biết tôi mất má tôi làm sao tôi chịu nổi tôi không chịu nổi nên tôi viết cái bài ca đó du lan tìm mẹ là mỗi một mùa du lan tôi muốn làm gì làm cũng phải cho tôi có một hai ngày nghỉ để tôi đi tới chùa tôi ca tôi hy vọng là mẹ tôi sẽ lên mà mẹ tôi sẽ ghé vô chùa mẹ tôi sẽ đứng ha ngồi một cái góc chùa nào đó để bà thấy tôi đứng với tôi ca tôi hát chắc chắn là bà sẽ thích lắm vì má tôi cũng mê cải lương lắm mà má tôi má tôi lại thích tôi hát nữa trời tôi hát được nha bà đa dữ lắm kìa bà ra bà nổ dữ lắm bà kể cho con hiền của thế này con hiền của thế nọ cho nên tôi biết với lại má tôi cũng biết là tôi không xa má tôi được nếu má tôi có ra mấy cái chùa tôi chắc chắn là má tôi sẽ nghe được tôi ca là tôi mới viết cái bài du lan tìm mẹ chứ quý vị biết tôi viết đó là sự thật bằng trái tim của tôi chứ tôi đã học ít nè mà không phải là tác giả lấy văn đâu mà viết là tôi viết tất cả là những lời thật không những lời tôi nói với mẹ tôi là sự thật là cái bài du lan tìm mẹ nhưng mà ta viết ta để là mùa du lan cái gì du lan tại sao du lan là tìm mẹ là đó tôi hy vọng là đi lại đất ca để cho má tôi đứng đâu đó má tôi thấy tôi cũng như tôi viết cái bài vô thường thì à, coi như trong lúc mà tôi à, đang à, bắt đầu viết tôi chưa có viết là cái tựa gì hết thì kiều qua kiều qua nó mới vừa ca chung với tôi cái uh, chinh phụ ngâm nó ca ở đài truyền hình với tôi rồi tôi với nó đi hát ở nhà hát lớn xong cái sau đó cái thời gian sau cái nó bệnh nó bệnh thì nó mới đi về dưới trạch giá về dưới để mà chị mình như quê nó trạch giá thì phải về dưới đó rồi trên này cái người ta mới lại người ta kêu tôi với uh, kiều qua kêu tôi với kiều qua tôi ca cái bài đó tôi nói không được kiều qua nó đau nó đau nằm nhà thương nó chưa có hết bệnh để khi nào nó hết bệnh nè à, rồi tôi sẽ điện với ờ, mấy em thì nó nghe cái nó điện lên tôi nó nói chị em nghe người ta lại mời em với chị đi ca cái à, cái bài ca mà chinh thủ đó phải không chị rồi chị có nhận không nó không chị không nhận tự mày đau ra chị không có nhận ừ, chị tính để thôi đi để em em nằm em dưỡng bệnh đi chừng nào em hết bệnh rồi em về thành phố đi rồi chị lãnh cái xô khác chị với em đi thì nó nói cái này là ví dụ ví dụ như thể là à, nó nói với tôi là người tôi nói nói là người ta kêu mình 27 đi thì nó nói ở ờ, 28 ờ, đi thì nó nói chị cứ nhận đi là 27 này em có mặt ở thành phố nó nói với tôi vậy nó kêu tôi nhận đi thì tôi cũng lưỡng lự tôi cũng chưa có nhận thì là nó hẹn là 27 nó có mặt thành phố thì là 26 nó đã chết rồi quý vị thấy không kêu mình không thể nào mà không biết trước được không có thể nào mà cản được ngăn được cái gì hết cái chết nó tới là nó tới đó là một cái là người lớn rồi còn đứa cháu của anh, anh Trăng Khoe đứa cháu của ảnh cháu ngoại của ảnh nó tên là bé hai thì lúc mà tôi đi dâm công đây thì nó đi với lại anh Trăng Khoe nó đi với ông ngoại nó sáng thấy nó bận áo đầm không không có mặc quần xà lỏn có mặc quần xì á nó ngồi nó déo lên tôi ngồi nó khóc cái tôi hỏi gì khóc con ông ngoại đi đâu không cho tiền ăn sáng tôi đưa tiền tôi nói thôi nè lấy mấy chục là đi ăn đi đi đi con thì nó còn có một chút đó sau thời gian đó tôi nghỉ đi hát thì thời gian đó tôi đi tôi gặp lại nó mà tôi không biết đi hát chùa nó cũng đi hát chùa nó đứng nó nhìn tôi hoài nó cười cười hoài đấy tôi tôi dòm nó cái lát cái nó lợi nó kêu tôi mẹ hiền bộ mẹ quên con nè hả hỏi của con là ai nó con cháu ngoại của ông chăm khoe con là bé hai nè trời cái tên mày lớn gì đó hả nó dạ hỏi rồi mày đi về ông ngoại có theo giữ không giữ gì nữa con hai đứa con rồi giữ gì nữa đó mới đó thì nó còn nứt đó cái dây qua dây lợi nó người lớn liền rồi cái người kia dây qua dây lợi là chết mất tiêu rồi mới thấy đó bỗng liền mất đó rồi con minh phỏng cũng vậy nó đang nằm trong nhà thương á mà nó điện thoại về tôi cho tôi tôi nghe cái mạch mạch tướng téo của nó vẫn còn cứng ngắc nó nói chuyện với tôi mà tôi nghe nó nói đớp đớp rồi cái chị em chị, chị đi thu với em cái uh, một liêu thanh đề đi em thích cái đó chị đi thu với em để làm kỷ niệm nói em đau vậy làm sao được thu được em được chị tới hẳn dĩa trước đi em tới sau sự thật tôi tới hẳn gì đó rồi nó cũng tới nó thu với tôi mà nó khóc hoài không một bài đối với nó cái cái, cái dĩa mà một liên thanh đề đó là thôi với nó lâu thiệt là lâu tự nhiên nó cứ khóc nó cứ nghẹn hoài nó ca không được nó nghẹn hoài cái bỏ thu lại thu lại đó rồi đó cái nó về đâu chẳng mình đâu có nghĩ là nó chết đâu rồi thì nó cũng chết cho nên tôi mới viết mấy câu mới thấy đó bỗng liền mất đó nào khác nào khác dở tuồng trên sân khấu hàng đêm ơi vô thường không buông bỏ một ai dù cho biển bạc rừng vàng cũng không sao đổi được là ngay cái chỗ đó chứ tự gì viết mấy cái tôi thấy sự thật trước mắt tôi không chứ còn mình không phải là nhà văn mà mình học ít nữa văn chương đâu mà viết nên tất cả những bài ca cô viết là những bài ca nói thật nói thật không à mà cô viết được mấy bài đó cô có ca cho quý vị nghe đó như cái bài du lan tìm mẹ cái bài vô thường rồi một cái bài là công mẹ ơn thầy công mẹ ơn thầy là nói gì tôi thầy tôi mẹ tôi tôi nói về thầy tôi với mẹ tôi bởi tại sao mà tôi để công mẹ ơn thầy chứ thay gì để ơn mẹ công thầy tôi để công mẹ ơn thầy là tự gì mẹ tôi kể công với tôi hồi đó tôi xin đi khám cái bà nói à, mày á tao đẻ mày ra uổng công tao quá uổng công tao đẻ mày quá tao về đẻ mày ra mà lớn lên mày đi quan gì đấy không, là tao đẻ học già học dịch tao bán tao ăn còn sướng hơn là đẻ mày hiền đó bà kể công với tôi bà nói như vậy đó cho nên tôi mới để là công mẹ ơn thầy là nó ngay chỗ đó thầy của tôi là ơn ơn nghĩa là chất bất ngưỡng luôn tự ông lo cho tôi từ cái ông lo cho tôi ông dạy tôi từ câu ca ông đờn cho tôi ca từ câu ca rồi ông lo cho tôi từ từ cái quần cái áo của tôi nữa ra thầy nhưng mà như là cha hơn cha mình hai người đó nặng lắm Ra tôi để công mẹ ơn thầy là nó vậy mà tôi nói trong đó hoàn toàn là quý vị nghe kỹ là coi là hoàn toàn là tôi nói thật không tôi kể từ lúc mà khi mà tôi đòi đi hát tôi mới đi chưa đi rồi cho tới khi tôi đi hát rồi cho đến khi mẹ tôi với thầy tôi mất là quý vị nghe kỹ coi tôi viết hoàn toàn là thật không rồi cho tới cái mừng thọ mẹ cũng vậy ơi suốt mấy mươi năm giờ đây đạt con khôn lớn bao sóng gió đã qua giờ đây mẹ mới thảnh thơi làm sao là tôi muốn nói mấy chục năm qua tôi với các con tôi mà khi là tôi với anh hậu chia tay thì tụi nó còn có một chút mà một mình tôi nuôi mấy đứa con là quý vị biết nặng nhọc dữ lắm nhưng mà sóng gió đã qua hết rồi các con tôi đã lớn rồi là mừng rồi Vô tuổi nó lớn vậy mà tội nghiệp lắm Đứa nào cũng đi đâu, đi đâu đã rồi đời rồi Về thì cũng chìm cho con ông chìm cái Chìm cho con ông chìm cái Có nhiều đứa nhào vô xô ra đó mày Già đó mày Nên nó cứ nhào vô cho con ông chìm cái Thành ra cứ tưởng tượng như tụi nó còn nhỏ xí vậy Mà nhìn ra thì đứa nào đứa nấy <laughs> cũng già cằm hết trơn rồi đó là tôi mới viết cái bài mừng thọ mẹ và đồng thời cũng để là tôi với bạch tuyết mừng họ nếu như thầy bảy phùng há của chúng tôi còn sống hay là bà đã mất thì tôi cũng tưởng tượng tôi và bạch tuyết cứ tưởng tượng bà đang ở đâu đó bà ở đâu đó bà ở xung quanh chúng tôi đã chúng tôi tới cái ngày đó chúng tôi vẫn luôn luôn trong tâm chúng tôi túc chúc họ cho thầy chúng tôi nó là như vậy cái bài ca mừng họ mẹ là ngay chỗ đó